chưa dám hôn nhau chưa lời hối lộ mà sao như thơ trao tình cho nhau chưa nắm tay nhau chưa ngồi sát lại mà sao năm tháng mơ về của nhau chưa dám trao tay chưa gài cánh cửa mà sao như đã trao tình cho nhau chưa nói yêu nhau chưa lời ước hẹn mà sao đêm cứ mưa về gặp nhau rồi anh đi xa đi xa mà tròn mối tình hôm ấy là niềm là niềm không nói đời nhau cho nhau thời gian trôi qua trôi qua Sao vẫn nhớ hoài hôn mãi tình yêu đầu tiên như thế là thôi tình yêu bất ngờ tình yêu không có lời yeah. chưa dám hôn nhau chưa lời thổ lộ mà sao hơi thở như là của nhau chưa nắm tay nhau chưa ngồi sát lại mà sao năm tháng mơ về của nhau chưa dám trao tay chưa gạch cánh cửa mà sao như đã trao tình cho nhau chưa nói yêu nhau chưa lời ước hẹn mà sao đêm cứ mơ về gặp nhau rồi anh đi xa đi xa vẫn tròn mối tình hôm mới là niềm là niềm không nói đời nhau chờ tình yêu đầu tiên như thế thành đau đôi đôi mắt thả tình yêu không có lời rồi anh đi xa đi xa mắt chọn mối tình hôm mới lần im lần im không nói đợi nhau chờ nhau than ngày thời gian trôi qua trôi qua sao vẫn Vamos ao